Nó được ví như là những công cụ tiện lợi để các ngài hướng dẫn chúng sinh tu hành, đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ giải thoát thành Phật. Cho nên phương tiện niệm Phật môn cho chúng ta thấy rõ hàm ý của nó. Đó là niệm Phật là một phương tiện dựa vào pháp này để người tu hành có thể chạm đến cánh cửa của tịnh độ và bước vào thế giới ấy. Bởi vì chữ mô ở cuối câu này có nghĩa là cánh cửa mà cánh cửa này được Ngài Trí Giả Đại Sư xác định là cánh cửa của tịnh độ. Và đây là những nội dung mà mình đã chia sẻ qua ở hai tập trước. Còn hôm nay chúng ta sẽ giải thích hai chữ tiếp theo, đó là hai chữ niệm Phật. Thưa đại chúng, dựa vào tựa đề của bộ luận Tác giả là Ngài Trí Giả Đại Sư có vẻ như khẳng định với chúng ta rằng Pháp niệm Phật là một phương tiện. Phương tiện này là phương tiện để đi về tịnh độ. Và chúng ta lấy câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật làm phương tiện đó. Và ý nghĩa này của trí giả đại sư nó hoàn toàn đồng nhất với quan niệm của chư tổ tịnh độ tông rằng niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nên phổ sư in, trấn phổ sư của. Thưa đại chúng, phàm học theo chân lý của đạo Phật, mục đích là chúng ta cầu thành Phật. Nhưng nếu mình chọn tu theo pháp môn tịnh độ thì chúng ta sẽ có cách tu riêng dành cho người tu tịnh độ. Ở đây có thể đại khái chia thành hai giai đoạn, bao gồm giai đoạn thứ nhất là niệm Phật cầu sanh về tịnh độ. Giai đoạn thứ hai là ở môi trường tịnh độ, chúng ta tiếp tục tu hành cho đến khi thành Phật. Và với cách tu như vậy thì được gọi là tu theo dị hành đạo nghĩa là con đường dễ đi dễ đến vì sao gọi là dễ đi bởi vì với cách tu này chúng ta sẽ được trợ lực bởi bổ nguyện gia trì của đức phật a di đà một khi đã về đến tịnh độ rồi sinh hoạt trong môi trường đó sẽ không có những ác duyên lôi cuốn cho nên dễ tu tập hơn so với môi trường chúng ta đang sống và đây là chỗ rất khác biệt, vô cùng là khác biệt giữa người tu tịnh độ với những người không tu theo tịnh độ. Cho nên người tu tịnh độ niệm Phật cầu sanh về nơi ấy là mục đích thứ nhất để hướng tới. Mà niệm Phật thì phải niệm như thế nào? Để đạt đến mục tiêu đó thì đây là một vấn đề mà hôm nay chúng ta cần phải tìm hiểu. Thưa đại chúng, trong hầu hết các bộ kinh mà Đức Phật Thích Ca nói về pháp môn tịnh độ, Ngài đều có dạy về phương pháp niệm Phật. Và những phương pháp này thì tùy thuộc vào căn cơ, tùy thuộc vào sự giải ngộ chân lý của chúng sinh, có sâu, có cạn, có thượng, có hạ có đốn, có tiệm mà Ngài chỉ dạy các pháp niệm Phật không giống nhau. Chúng ta đơn cử một ví dụ. Ví dụ như trong kinh A Di Đà, Ngài dạy phương pháp là trì danh niệm Phật, trứ xứ miễn hao. Vì sao? Bởi vì đối tượng mà Ngài nhắm tới là chúng sinh trong cõi ngũ trượt ác thế ù trụa ơ sư tờ rảnh đó là chúng ta và cõi chúng ta đang sống thì được gọi là cõi ngũ trượt ác thế và phương pháp trì danh niệm Phật theo như trong kinh A Di Đà có dạy như sau Rua dầu san nán trị san nữ dân Quẩn xua o mi thổ phổ Trứ sử minh hào Rua y rư Rua ơ rư Rua san rư 乃至昔日，一性不乱；世人灵明重视，阿弥陀佛语诸圣众，现在时前，世人重视性不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国土。Đây là đoạn kinh nguyên văn của kinh A Di Đà. Nó có nghĩa là nếu có người thiện nam người thiện nữ nào nghe nói đến đức phật a di đà thì trì niệm danh hiệu ấy niệm một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày nhất tâm bất loạn người đó khi lâm chung đức phật a di đà và thánh chúng hiện ra trước mặt người đó thấy như vậy tâm không loạn động liền theo phật vãng sanh về cõi nước cực lạc đó là phương pháp trì danh mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta được ghi chép trong kinh A Di Đà. Còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đối tượng là phu nhân Vi Đề Hy là một bậc thượng căn thượng trí thì ngài lại dạy phép quán tưởng niệm Phật gồm 16 phép quán từ nhật quán cho đến hạ phẩm sanh quán và về sau chư tổ tịnh độ tông căn cứ vào nội dung của những bộ kinh đại thừa khác có nói về tịnh độ như là kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Duy Ma Cật vân vân bổ sung thêm vào hai phép quán nữa đó là phép quán tượng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Trong bốn cách niệm này thì chúng ta tùy thuộc vào căn cơ của mình ra sao để chọn lựa cho mình một pháp tu phù hợp. Hoặc là trì danh, hoặc là quán tưởng, hoặc là quán tưởng, hoặc là thật tướng đều có thể tu tập được. Tuy nhiên, theo nhị tổ thiện đạo thì chúng ta ở đời này chỉ có thể tu theo phương pháp trì danh niệm Phật là hợp nhất. Bởi vì thứ nhất là chúng ta là những người phước mỏng tội dày à, phước thì mỏng mà tội thì quá dày thứ hai là tâm vọng tưởng loạn động của chúng ta quá nhiều cho nên mình khó lòng tu thành tựu được ba phép quán còn lại nếu mình tu theo pháp trì danh niệm phật thì dễ hơn bởi vì chỉ cần chúng ta để tâm vào câu Phật hiệu là được. Chúng ta có thể niệm lớn tiếng gọi là cao thanh trì. Có thể niệm thầm gọi là mặc trì. Có thể chỉ nhấp môi mà không niệm thành ra tiếng gọi là kim cang trì. Có thể niệm bốn chữ, có thể niệm sáu chữ, có thể niệm A Di Đà Phật, cũng có thể niệm A Mi Đà Phật có thể một hơi niệm 10 câu như theo cách Hòa Thượng Ân Sư chỉ dạy. Và cũng có thể là kết hợp lần chuỗi hạt để niệm. Vân vân. Có nhiều cách niệm khác nhau. Cho nên chúng ta không nhất định là tu theo cùng một kiểu. Tuy nhiên, ở phương pháp này có một yếu quyết chung đó là người niệm Phật trong tâm phải có Phật mà trong tâm muốn có Phật thì phải luôn nhớ nghĩ về Phật. Chỗ này có hai lẽ để chúng ta xác minh được điều đó. Thứ nhất là chúng ta dựa vào cách tạo chữ để nhận biết. Vì ngày xưa để tạo ra một chữ, người ta phải dựa vào bốn cách như sau. Cách thứ nhất là chữ tượng hình sang xỉn quẩn trư nghĩa là dựa vào hình tượng để tạo ra một chữ à, ví dụ như là chữ mộc mộc có nghĩa là cây cho nên người ta viết chữ mộc nó có cái hình dáng giống như là một cái cây đó là chữ tượng hình sang xỉn quẩn trư tương tự cách thứ hai là chữ biểu ý bèo y quẩn trư có nghĩa là người ta sẽ thêm vào một biểu tượng để biểu đạt một ý nghĩa mới. Ví dụ, để tạo ra chữ bản, có nghĩa là gốc rễ. Người ta sẽ dùng một chữ mộc, sau đó thêm vào một gạch ngang. Và để diễn tả ý nghĩa là ở đây là gốc rễ của cây. Và như thế thì chữ bản được tạo thành. Cách thứ ba là chữ hội ý, khuây y quấn chư. Ngày xưa để tăng thêm chữ viết, người ta kết hợp nhiều chữ lại với nhau để tạo ra một chữ mới, mang một ý nghĩa mới. Ví dụ như chữ mộc, chữ mộc là cây. Bây giờ người ta muốn tạo ra một chữ mà biểu thị là một rừng cây rậm rạp thì họ sẽ ghép ba chữ mộc lại với nhau để tạo thành một chữ có tên là chữ sâm. Và chữ này sẽ mang một ý nghĩa mới là rừng cây rậm rạp. Vì sao? Bởi vì càng nhiều cây hợp lại với nhau thì sẽ thành một rừng cây. Đó là cách tạo chữ theo chữ hội ý, hội y quẩn chữ là cách thứ ba. Cách thứ tư là chữ hình thân hay còn gọi là hài thân chính sân quấn trừ chữ hình thân là chữ được ghép bởi hai thành phần lại với nhau một phần là chữ tượng hình phần còn lại là mượn âm đọc ví dụ người ta muốn tạo ra chữ thành ví dụ người ta muốn tạo ra chữ thành nghĩa là thành thật chân thành người ta sẽ ghép một chữ ngon có nghĩa là lời nói vào một bên chữ thành nghĩa là thành tựu đọc âm là thành nhưng khi nhìn vào chữ thành này nó có nghĩa là thành thật chân thành chứ không phải là thành công bởi vì người có tấm lòng chân thành chân thật thì ít ra phải dùng lời nói để biểu đạt cho người khác biết rằng tấm lòng của mình đây là chân thành chân thật và chữ này cũng đọc âm là thần bởi vì nó được mượn âm đọc của chữ thần kia. Thưa đại chúng, trong bốn cách tạo chữ như trên thì chữ niệm là chữ tự nghĩa khuây y huấn trình bởi vì nó được ghép bởi một chữ kim nghĩa là hiện tại bây giờ và một chữ tâm nghĩa là tâm niệm do đó nghĩa của nó sẽ là ngay trong lúc bây giờ trong tâm của chúng ta nghĩ về Phật, nhớ về Phật, Phật đang có mặt trong tâm của mình thì gọi là niệm Phật. Cho nên miệng niệm hay không niệm không quan trọng bằng trong lòng của chúng ta có Phật. Mỗi mỗi đều là niệm Phật. Phật ở trong tâm của chúng ta chưa từng bị gián đoạn. Cho dù chúng ta làm gì, đang ở đâu, được như vậy chỉ gọi là chân thật niệm Phật. Chỗ này Hòa Thượng Đông Qua có là một bài kệ mà sư cô nghĩ rằng nó cũng có thể dùng để minh họa cho phần này. Hòa Thượng bảo rằng, hằng ngày dạo phố phường, trong lòng niệm Phật luôn, thế gian không ai biết, riêng có một thiên đường hằng ngày dạo phố phường là hằng ngày mình có thể đối cảnh làm bất cứ những việc phật sự ở trên thế gian này nhưng mà không phải như thế mà mình bị loạn tâm mà trong lòng của mình luôn niệm phật mà hãy trong lòng niệm phật thì đâu có ai biết đâu cho nên thế gian không ai biết riêng có một thiên đường bởi vì nếu mình dùng miệng niệm phật thì có thể là người ta thấy mình đang ngồi niệm Phật. Nhưng nếu trong tâm của mình nhớ Phật, nghĩ Phật thì đâu có ai biết đâu. Nhưng mà dù rằng họ không ai biết, nhưng mà trong lòng của chúng ta luôn niệm Phật và chính nhờ công phu này mình luôn có riêng một thiên đường dành cho mình và thiên đường này đó là thiên đường tịnh độ Thứ hai là nguyên tắc cảm ứng. Chúng ta dựa vào nguyên tắc cảm ứng để chúng ta thấy rằng niệm Phật, nghĩ Phật thì sẽ cảm ứng được với Phật. Nguyên tắc này nó giống thể như là lực hút của lâm châm vậy. Lâm châm nó chỉ hút với những vật thể có tính chất tương đồng với nó như là sắt, kẽm, chì đồng. Còn đắt đá gỗ tre thì nó không hút bởi vì những thứ đó không có tính tương đồng với nó cũng vậy nếu mình niệm phật mà trong tâm không nghĩ đến phật thì mình không phải là niệm phật mình có thể là đang niệm tham đang niệm sân đang niệm si vân vân nếu mình niệm như vậy thì sẽ không cảm ứng được với phật bởi vì mình không niệm phật cho nên người xưa có câu buộc chặt tâm niệm cảm ứng đạo giao nan tư nghì là vậy. Nghĩa là mình phải giữ tâm niệm của mình thật chặt vào một đối tượng, không bị một niệm nào xen tạp. Như vậy thì mình mới cảm ứng được đối tượng mà mình đang hướng tới. tới. Chỗ này Hòa Thượng Tịnh Không trong tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú cũng dạy rằng Người niệm Phật A-di-đà cầu sanh tịnh độ không gì hơn là cầu cảm ứng với Phật dùng pháp gì để cảm ứng dùng tâm niệm phật để cảm ứng nên a mi thổ phổ chiếu sân chính thủ tờ rẫn bố chiêu sư chiếu ủy phổ sang in dùng sâm ma phá chiếu sang in dùng xin niệm phổ chiếu sang in sang in có nghĩa là cảm ứng cho nên phàm gọi là niệm Phật thì sẽ có một yếu tố không thể thiếu, đó là yếu tố nhớ Phật, nghĩ Phật. Tại vì tâm có nhớ nghĩ thì Phật mới cảm nhận được tấm lòng của mình đang hướng về Ngài. Có phải không? Cho nên Kinh Lăng Nghiêm mới dạy một đoạn rằng Niệm Phật nhớ Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Nên phổ, y phổ, xiên xiển,将来必定见佛. Thưa đại chúng, người niệm Phật khi đắc công phu, nhất định trong đời này đã từng thấy Phật A-di-đà. Đó là lời của sơ tổ Đại sư Huệ Viễn đã nói với chúng ta. Bởi vì ngay trong đời này, Đại sư Huệ Viễn đã có tới bốn lần được thấy Phật A-di-đà. Nếu được thấy Phật thì niềm tin của mình sẽ kiên cố. Lòng tin kiên cố thì tâm nguyện cũng kiên cố. Tâm nguyện kiên cố thì hành của mình nó sẽ chuyên thâm. Là một cái sợi mất xích không thể thiếu được vào triều nhà Tống có một vị Pháp sư tên là Oánh Kha. Xuất gia nhưng thầy không chịu tuân thủ thanh quy, tạo tác rất nhiều tội nghiệp. Tuy nhiên vị Pháp sư này tố chất rất là thông minh. Chính ông thường xem kinh, kiểm thảo lại hành vi của mình và thầy ngộ ra rằng nếu mình không tu sửa bản thân, nhất định sau khi chết sẽ bị đọa vào tam đồ ác đạo. Do đó Pháp Sư Oánh Kha rất là lo sợ. Nên Thầy đến thỉnh giáo với các bạn đồng tu của mình. Thầy hỏi rằng, tôi còn có thể cứu được không? Các bạn đồng tu cũng rất tốt, cũng rất từ bi, nên nói với Ngài, Đức Phật A-di-đà sẽ cứu ông. Ông hãy niệm Phật cầu sanh tịnh độ sau đó kể cho thầy nghe rất nhiều những sự tích niệm Phật được tự tại vãng sanh rất là nhiệm màu. Sau khi nghe xong, thầy Oánh Kha rất là cảm động. Thế là thầy đóng cửa lại. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, niệm đến ba ngày ba đêm, tinh tấn đến nỗi là không ăn cơm, không uống nước, không ngủ nghỉ. Và tâm thầy rất là chân thành, tinh chuyên niệm câu Phật hiệu nên được cảm ứng với Phật A Di Đà. Phật A Di Đà hiện đến nói với thầy: "Thọ mạng của ông vẫn còn 10 năm. 10 năm này ông hãy cố gắng tu hành. Đến khi thọ mạng của ông hết rồi, ta sẽ đến tiếp dẫn ông vãng sanh về Tây phương Cực Lạc." Pháp sư Ánh Kha nghe rồi liền nói với Phật: "Bạch ngài, nghiệp chướng của con rất là nặng, tập khí của con rất là sâu. Con đã từng bị mê hoặc, cảnh giới bên ngoài vừa đến con liền bị mê hoặc. Con lại đi tạo tội nghiệp. Con còn 10 năm thọ mạng thì không biết tạo bao nhiêu là tội nghiệp. Cho nên 10 năm tuổi thọ của con, nay con không cần nữa. Hiện tại con chỉ muốn theo Ngài đi và đích thân thầy Oánh Kha đưa ra yêu cầu này với Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà rất từ bi nói với thầy Oánh Kha, rất tốt. Vậy sau ba ngày nữa ta sẽ đến đón ông. Thầy à, Oánh Kha trong lòng vui mừng. Bèn mở cửa thắt ra nói với mọi người. Sau ba ngày nữa tôi sẽ vãng sanh đại chúng trong chùa không tin lời của ông. Người ta nói rằng ông là một người thường hay tạo nghiệp, không việc ác nào mà không làm, phá giới phạm trai, làm sao mà ba ngày nữa có thể vãng sanh tịnh độ. Được rồi, ba ngày cũng không dài, cho nên chúng tôi có thể đợi đến ngày đó để xem ông có thật sự là vãng sanh hay là không. Thế là ba ngày trôi qua. Đến ngày thứ ba, thầy Bánh Kha đi tắm và thay một bộ áo quần mới. Đến thời khóa tụng buổi sáng, thầy yêu cầu đại chúng đổi thành tụng kinh A-di-đà và niệm Phật hiệu A-di-đà để tiễn thầy vãng sanh. Đại chúng cũng rất là hoan hỷ và nói với thầy, nếu hôm nay ông thật sự vãng sanh, thời khóa sáng hôm nay chúng tôi sẽ vì ông mà tụng kinh A Di Đà, niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tụng kinh A Di Đà xong, Phật hiệu mới niệm được mười mấy câu thì ông liền nói với mọi người: Phật A Di Đà đã đến rồi. Tôi nhìn thấy Phật A Di Đà đến tiếp dẫn tôi. Vậy tôi xin cáo biệt mọi người, tôi vãng sanh đây. Nói xong là Thầy liền thâu thần thị tịch, thân thể không hề bị bất cứ một bệnh gì. Do đây có thể biết, cho dù hiện tại chúng ta là phàm phu tu tập, chúng ta còn nhiều nghiệp chướng chưa tiêu trừ, chúng ta còn rất nhiều tật xấu chưa sửa. Nhưng nếu chúng ta một lòng tha thiết, cầu sanh tịnh độ, dùng tâm chân thành nhớ nghĩ không thôi, lão thật niệm Phật thì nhất định hết đời này chúng ta sẽ cảm ứng được Ngài gia hộ, nhất định được phần từ bi cứu độ. Tóm lại, niệm Phật thì trong lòng phải có nghĩ và nhớ. Nếu có nghĩ và nhớ thì chúng ta mới cảm ứng được với Phật. Còn nếu chỉ niệm bằng âm thanh, bằng hình tướng ở bên ngoài thì đó không phải là niệm Phật. Thưa đại chúng, cuối nhà Tống, đầu nhà Nguyên, có một ông quan tên là Triệu Mệnh Phủ, làm đến chức Thái Phủ Tự, phụ trách ngân khố của Hoàng Cung. Ông này rất giỏi với tài vẽ ngựa. Mỗi bức tranh ngựa mà ông vẽ ra giống hệt như là ngựa thật vậy và để vẽ được những bức tranh ngựa ý hệt như thật này ông ta đã không ngừng quan sát con ngựa từ mọi động tác của con ngựa ra sau ông đều lưu tâm quan sát ngày đêm không ngừng bường tượng về con ngựa có một hôm ông ngủ trưa thời tiết mùa hè hơi nóng bức người xưa thì mỗi khi đi ngủ thường hay dăng mùng Hôm đó ông ngủ khá lâu mà không thấy dậy. Người vợ mới đi vào phòng đến thức ông. Khi bà kéo cái mùng lên, bà thấy có một con ngựa đang nằm ở trên giường. Bà tái xanh, mày mặt, hét to lên, rồi bỏ chạy ra ngoài. Lúc đó ông Triều Mạnh Phủ đang ngủ, bị tiếng hét của vợ, ông giật mình tỉnh dậy. Ông ra khỏi phòng, la rầy người vợ. Tôi đang ngủ ngon, việc gì bà la hét ôm xồm lên như vậy? Bà vợ lúc ấy mới kể lại sự tình cho ông nghe. Tôi thấy có một con ngựa nằm ở trên giường. Ông Triệu Bành Phủ nghe vậy, lấy làm lạ, liền chạy vào phòng xem thử. Nhưng mà không thấy con ngựa đâu cả. Làm sao mà thấy được con ngựa, phải không? Bởi vì con ngựa đó chính là do ông hóa thành bởi do tâm ông ngày đêm không ngừng nghĩ nhớ con ngựa cho nên đến một lúc nào đó chính mình hóa thành ngựa luôn thưa đại chúng ông triệu mạnh phủ vẽ ngựa tâm tâm niệm niệm nghĩ về con ngựa mà hóa thành ngựa như vậy còn mình niệm phật a di đà tâm tâm niệm niệm nhớ về ngài không thôi không lẽ mình không gặp được Phật sao? Mà Đại sư Huệ Viễn của chúng ta đã có bốn lần thấy Phật. Pháp sư Oánh Kha đóng cửa niệm Phật ba ngày, tinh chuyên như vậy cũng đã vãng sanh về tịnh độ. Do đó mình tin rằng nên phổ y phổ xen xiên lại, bi tinh trên phổ. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Chỉ sợ là chúng ta không chịu niệm. Nếu chúng ta chịu niệm đúng như ý nghĩa của niệm Phật, có nghĩa là nhớ và nghĩ về Phật, thì nhất định chúng ta sẽ được Ngài từ bi cứu độ. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây. Tuần sau chúng ta sẽ chính thức bước vào phần nội dung chính của bộ luận. Kính chúc đại chúng vô lượng phước lành, an lạc, tinh tấn niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật.